Nhận định, dự đoán và soi kèo Argentina gặp Pháp trận chung kết World Cup 2022. Messi chinh phục đỉnh cao. World Cup 2022 có thể còn tồn tại tranh cãi ở một số khía cạnh, nhưng không thể phủ nhận trận chung kết trên đất Qatar lúc 22 giờ hôm nay là một cuộc so tài trong mơ được cả thế giới mong đợi. Đó là cuộc chiến giữa đương kim vô địch Pháp cùng với Argentina của siêu sao Lionel Messi. Là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, Tấm vé dự chung kết World Cup 2022 là kết quả hợp lẽ đối với những dự đoán của giới chuyên môn. Tuy nhiên thì chặng đường vào chơi trận đấu cuối cùng ở World Cup của Messi cùng với đồng đội cũng không hề bằng phẳng. Argentina đã để thua Ả Rập Xê Út ở trận mở màn. Ở thế buộc phải thắng nếu không muốn là sớm rời giải. Argentina đã bế tắc trước Mexico trước khi mở quá đầu đối thủ bằng khoảnh khắc chói sáng của Messi. Cú sút chéo góc tung lưới của Ochoa của Messi không chỉ mở màn cho chuỗi bàn thắng và kiến tạo ấn tượng của siêu sao 35 tuổi, mà còn đưa Argentina như là trở về từ địa ngục. Đội bóng của huấn luyện viên Lionel Scaloni sau đó đã đánh bại Ba Lan để giành ngôi nhất bảng, khuất phục Úc ở vòng 1-8 cũng nhờ đẳng cấp của Messi. Sau màn đấu súng kịch tính với Hà Lan trên chấm 11m, đẳng cấp Argentina chỉ thực sự lộ diện ở bán kết, nơi mà Messi cùng với đồng đội đã đè bẹp đương kim á quân Croatia ba bàn không gỡ Messi vẫn rất đẳng cấp với một bàn thắng cùng với một pha kiến tạo dọn chỗ cho Julian Alvarez ghi bàn. Khoảnh khắc mà Messi đi bóng lắt léo, hai lần vặn người để đánh bại trung vệ đầy tiềm năng Josko Vadion cho thấy được siêu sao 35 tuổi này đang chói sáng ở kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Nhưng khác với World Cup 2014 hay là 2018, Messi không còn một mình phải gồng gánh Argentina. Cầu thủ đang chơi cho Paris Saint-Germain được hỗ trợ trong một hệ thống mà các cầu thủ sẵn sàng chạy, tranh chấp và chiến đấu thay phần của Messi. Những cầu thủ Argentina như là Alvarez, Molina hay là Rodrigo De Paul, Marcos Acuna, Alexis McAllister đều chơi rất là sông sáo. Nỗ lực tranh chấp để bù đắp cho nguồn năng lượng thiếu hụt từ Messi. Nhờ đồng đội được liên tục bọc lót, di chuyển mở khoảng trống, cho nên Messi có thể thoải mái đi bộ, quan sát rồi bất thình lình kết liễu đối thủ bằng một khoảnh khắc thiên tài. Một Argentina đoàn kết vững chãi dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Messi còn được thể hiện ở hình ảnh Thiago Agüero được mời đến tham dự buổi tập của đội tuyển. Trước trận chung kết, Argentina có điểm rơi thể lực và phong độ hoàn hảo. Đại diện của Nam Mỹ được nghỉ nhiều hơn Pháp một ngày, lại có ưu thế về sức lực do được thả lỏng trong 20 phút cuối trận Croatia. Ở chiều ngược lại, Pháp phải đối mặt với nỗi lo về lực lượng khi có tới 5 cầu thủ bị ốm, bao gồm ba trung vệ ưng ý nhất của huấn luyện viên Didier Deschamps. Họ chỉ kịp bình phục để trở lại tập luyện ngay trước trận chung kết, nhưng chưa thể nói chắc về tình trạng thể lực của những gương mặt quan trọng này. Pháp vẫn là đội bóng đẳng cấp hàng đầu thế giới. Bất chấp khó khăn, những chú gà chống Gola đánh bại nhiều đội mạnh như là Đan Mạch, Anh và giải mã được hiện tượng Maroc ở trên hành trình và chơi chung kết. Pháp không tấn công một cách vũ bão cũng không có diện mạo bắt mắt. Nhưng chính sự xù xì, thực dụng mà huấn luyện viên De Sam nhào nặn 8 năm qua mới là thứ vũ khí khiến nhiều đội phải e rè. Pháp đã tiến một mạch đến đỉnh cao World Cup năm 2018 bằng chính thực dụng đến tàn nhẫn này. Ở World Cup năm nay, sự thực dụng này không còn là lựa chọn mà đó là cách chơi bắt buộc để giải quyết những khó khăn, thiếu hụt đang bủa vây từ tuyển Pháp. Các học trò của huấn luyện viên De Sam đã đáp ứng được kỳ vọng khi vào đến trận chung kết, nhưng những thách thức cứ chất chồng từng ngày. Argentina thực tế cũng không phải đối thủ mà Pháp phải e ngại. Cho dù gà chống Gola chỉ thắng 3 trong 12 lần gặp đại diện xứ Tango trước đây. Tuy nhiên, Argentina hiện tại khác rất xa đội tuyển Pháp đã thắng 4-3 tại World Cup 2018. Messi cùng đồng đội đang ngồn ngột quyết tâm, đồng thời đã chơi thực dụng và gắn kết hiệu quả hơn qua từng trận. Pháp thì lại rất giỏi đối đầu với những đội chơi tấn công áp đặt, nhưng thường gặp khó khi đối thủ cũng chơi cầm chừng rình rập và có những ngòi nổ có thể vô hiệu hóa các hệ thống chiến thuật như là Messi. Ở trận đấu đêm nay, Pháp không chỉ đọ sức với một Messi đang ở đỉnh cao phong độ mà còn phải chặn đứng một Argentina đang làm tất cả những gì có thể để mang cúp trở lại quê hương sau 36 năm chờ đợi. Đội bóng lạnh lùng và quyết tâm hơn sẽ chiến thắng. Argentina đang hơn Pháp ở đêm này. Đội bóng xứ Tango sẽ chiến thắng để giúp Messi hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Pháp gặp biến căng sát giờ đấu Argentina Mbappe chấp nhận hy sinh Cuộc khủng hoảng lực lượng vẫn đang không ngừng diễn ra ở đội tuyển Pháp Nhiều khả năng ở trận chung kết World Cup năm nay Mbappe sẽ không được thi đấu ở vị trí sở trường Tờ L'Equipe đưa tin Đội tuyển Pháp đang có những sự biến động về mặt nhân sự khi một số cầu thủ bị ốm do cúm virus Khi mà tình hình của một số trụ cột vẫn còn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân Thầy trò huấn luyện viên Dioder Deschamps đã phải đón nhận thêm tin dữ theo báo giới của nước này đưa tin thì Oliver Giroud đang gặp vấn đề ở đầu gối. Tiền đạo sinh năm 1986 đang phải đối diện với nguy cơ bỏ lỡ trận chung kết World Cup năm nay giữa Argentina và Pháp. Tình thế cấp bách trong buổi tập chiến thuật cuối cùng của đại diện tới từ châu Âu, Marcus Thuram được ban huấn luyện đưa lên đá tiền đạo cắm thay cho Oliver Giroud. Thực chất thì đây là một thử nghiệm không quá mới mẻ vì Marcus Thuram vốn là kép phụ của Giroud tại World Cup năm nay. Lần gần nhất thì Thuram được thể hiện trong vai trò kể trên, đó chính là khi anh được vào thay Giroud ở trận Pháp gặp Maroc. Dù vậy, theo báo giới châu Âu, vẫn không loại trừ khả năng Mbappe mới là người được đưa ra lên cắm. Ngôi sao của Paris Saint-Germain không thuần chơi ở vị trí trung phong, nhưng bù lại thì anh có đầy đủ bộ kỹ năng của một sát thủ săn bàn. Do đó mà viễn cảnh Mbappe phải chấp nhận chơi trái, sở trường cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Lúc này, người sẽ chám vào vị trí của Mbappe sẽ chính là Marcus Thuram. Cũng trong trận chung kết World Cup năm nay, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ đón chào sự trở lại của Theo Hernandez, Adrien Rabiot và Chouameni và Dayot Upamecano cũng đang có sự hồi phục nhanh chóng. Rafael Varane sẵn sàng đá chính nếu như một trong hai cầu thủ kể trên không kịp bình phục. Bên phía Argentina, đại diện của Nam Mỹ thì lại không phải đón nhận bất cứ sự tổn thất nào. Trái lại họ còn sở hữu một tinh thần đang lên rất cao và sự hậu thuẫn của người hâm mộ. Về đội hình dự kiến, đội tuyển Argentina, các cầu thủ Emertini, Molina, Romero, Otamendi, Acuna, Depol, Paredes, Enzo Fernandez, Mark Allister, Lionel Messi và Julian Alvarez. Tuyển Pháp, các cầu thủ Loris, Kondi, Varani, Konati, Hernandez, Rabiot, Chouamani, Dembele, Griezmann, Mbappe và Giroud. Những thông tin đáng chú ý của hai đội Argentina đã có lần thứ 6 tham dự trận chung kết World Cup, chỉ đứng sau Đức với 8 lần. Họ đang tìm kiếm chiếc cúp vô địch lần thứ 3 cùng với các năm 1978 và 1986. Pháp đã lọt vào trận chung kết World Cup lần thứ 4, tất cả đều kể từ năm 1998, 2006, 2018 và năm nay 2022. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ thứ tư tại World Cup giữa Argentina và Pháp. Đại diện Nam Mỹ đã thắng 2 trong 3 trận trước đó. Pháp bất bại trong 10 trận gần nhất tại World Cup trước các quốc gia Nam Mỹ, thắng 6 và hòa 4. Đây sẽ là trận chung kết World Cup thứ 11 được tranh tài giữa một quốc gia Nam Mỹ và châu Âu. Trong hai giải đấu World Cup gần nhất, hai cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất đó là Lionel Messi của Argentina và Kylian Mbappe của Pháp. Thống kê về trọng tài Trọng tài chính Simon Marciniak, người Ba Lan Marciniak được coi là một trong những trọng tài xuất sắc nhất Ba Lan Từng làm trọng tài trận chung kết siêu cúp UEFA 2018 Trở thành trọng tài được FIFA công nhận vào năm 2011 Bất chính 550 trận trong sự nghiệp Rút ra 2.213 thẻ vàng với tỷ lệ là 4,02 lần trên một trận 67 lần rút thẻ đỏ trực tiếp với tỷ lệ là 0,12 lần một trận 244 lần thổi phạt penalty, tỷ lệ là 0,44 lần trên một trận. Ông đã bắt chính 39 trận tại cúp C1 châu Âu, rút ra 150 thẻ vàng, một thẻ đỏ và 17 lần thổi phạt penalty. Tại World Cup năm nay, ông đã bắt chính hai trận, trận Pháp gặp Đan Mạch và Argentina gặp Úc, số lần rút thẻ chỉ là 5 thẻ vàng. Soi kèo tỷ lệ cược Với tương quan lực lượng của hai đội, nhà cái đưa ra mức kèo hòa được thua theo Argentina ăn là 0,98 và đặt đội tuyển Pháp ăn 0,94. Ở trận thắng đội tuyển Pháp trước Argentina cách đây 4 năm, Mbappe đã tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng nhấn chìm mọi hy vọng của đại diện Argentina. Năm nay, chân sút sinh năm 1998 này vẫn tiếp tục cho thấy được phong độ ấn tượng và sẵn sàng gieo sầu cho đại diện của Nam Mỹ. Lép vế trong khoảng thời gian đầu trận đấu, nhưng với sự tỏa sáng của bộ đôi Messi và tiền đạo trẻ đang khoác áo của Man City là Julian Alvarez đã giúp Argentina có chiến thắng khá dễ dàng 3 bàn không gỡ trước Croatia. Qua đó, ghi tên mình vào trận chung kết. Đây đã là lần thứ 5 Argentina lọt vào trận đấu cuối cùng tranh chức vô địch. Nhận định về phạt góc Sau khi đã vượt qua các thử thách, cả Argentina và Pháp đã đều nghiên cứu rất kỹ đấu pháp của đối thủ để sẵn sàng cho trận tranh ngôi quán quân. Argentina với Messi hoạt động rộng và nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Depol sẽ quyết tâm tạo sức ép ở trung tuyến để tạo ra sự hài hòa cả tấn công lẫn phòng ngự. Tuy nhiên Pháp lại không có gì phải ai e ngại khi đối đầu với đại diện Nam Mỹ. Từ đầu giải thì Rabiot đã là tiền vệ trung tâm được ông Deschamps tín nhiệm và luôn xếp trong đội hình xuất phát. Nhưng khi anh vắng mặt do bị ốm, Chouamani và Griezmann đã chơi cực hay để hỗ trợ phòng ngự tốt, đồng thời tiếp bóng rất nhiều cho Mbappe, Dembele và Giroud trên hàng công. Argentina những trận gần đây cũng dựa nhiều vào khả năng săn bàn của bộ đôi Messi, Julian Alvarez. Đây là hai cầu thủ kỹ thuật siêu hạng, nhận đường chọc khe và xử lý tình huống bóng sệt trong phạm vi hẹp rất hay. Nhưng do hạn chế về thể hình, họ hầu như không thể gây nguy hiểm hoặc biết cách dứt điểm một cách ấn tượng trên không. Chính vì vậy mà Argentina có lẽ không quá chú trọng tìm kiếm những quả phạt góc, bởi vì đây không phải là miếng chiến thuật mà họ ưu tiên trong việc ghi bàn. Về phía Pháp, họ có Giroud là chuyên gia chơi đầu khi cần thiết thì Mbappe, Rabiot hoặc Griezmann cũng đánh đầu rất hay. Nhưng vấn đề của Pháp ở trận chung kết là họ phải dồn nhân lực và sự tập trung vào khu vực trung tâm để phong tỏa được Messi ở bên phía Argen. Do đó mà cặp hậu vệ cánh Theo Hernandez và Julius Kundi cũng sẽ bị hạn chế phạm vi hoạt động để có thể tạo ra các tình huống mang lại phạt góc. Khi đá trận chung kết, dĩ nhiên là hai đội đều đặt chiến thắng lên trên mọi yếu tố. Họ sẽ chơi với mục tiêu quyết thắng và có lẽ không quan tâm quá nhiều đến những quả phạt góc. Về tỷ lệ phạt góc, các chuyên gia đưa ra lời khuyên kèo tài xỉu phạt góc hiệp 1, chọn tài 3,5 trái. Về tỷ số phạt góc hiệp 1, chọn Argentina 2, Pháp 2. Về kèo tài xỉu phạt góc cả trận, chọn tài 9,5 trái. Về tỷ số phạt góc cả trận, chọn Argentina 3, Pháp là 7. Nhận định về hiệp 1 cho dù khởi đầu khó khăn với thất bại bất ngờ trước Ả Rập Xê Út, nhưng Argentina đã gợi dậy nhanh chóng và thể hiện được bản lĩnh vững vàng để đi đến chung kết. Phong độ thăng hoa và sự ổn định của siêu sao Lionel Messi cùng với nỗ lực lớn đến từ Emiliano Martin, De Paul, Julian Alvarez và Mark Allister đã giúp Argentina đến sắt đến chức vô địch thứ ba trong lịch sử đội bóng này. Trong khi đó, Pháp cũng đứng trước thời cơ được nâng cao cúp vàng lần thứ ba. Không như vậy, Pháp còn có thể là đội thứ ba trong lịch sử World Cup bảo vệ được danh hiệu quán quân sau Italia và Brazil. Sức tấn công của Pháp rất là mạnh mẽ với khả năng săn bàn thượng thặng của Mbappe với 5 bàn và Giroud là 4 bàn. Bên cạnh đó, các vệ tinh xung quanh bộ đôi này như là Dembele, Griezmann, Rabiot hoặc thậm chí là Chao Hernandez đều có thể hỗ trợ tấn công rất ấn tượng. Ở trận chung kết thì sức khỏe một số cầu thủ Pháp được cho là đang có vấn đề. Điều này sẽ càng khiến huấn luyện viên De Sam phải tập trung hơn nữa để tìm ra một đội hình tối ưu và sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Argentina. Cả hai đội đều chơi tấn công rất hay. Minh chứng rõ nét nhất chính là việc hai đội đang có những chân sút vào form. Pháp có Mbappe, Giroud thì Argentina cũng lại sở hữu Messi và Alvarez không hề thua kém. Nếu đây là một trận giao hữu, có thể hai đội sẽ chơi cống hiến và tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn. Nhưng đây lại là một trận chung kết và danh hiệu vô địch chắc chắn sẽ được coi trọng hơn là một lối đá đẹp. Do đó sẽ không có gì bất ngờ nếu hai đội đều khởi đầu thận trọng, chơi với sự cảnh giác ở mức độ cao nhất và hiệp một trận đấu này có thể khép lại mà sẽ không có bàn thắng nào được ghi. Phân tích tỷ lệ ghi bàn Theo phân tích của chuyên trang Sportmode về tất cả các dữ liệu có sẵn bao gồm các màn trình diễn gần đây và số liệu thống kê về cầu thủ cho thấy được kết quả có khả năng xảy ra nhất của trận đấu này là Argentina thắng với xác suất là 38,08%. Một trận thắng cho Pháp có xác suất là 35,33% và một trận hòa có xác suất là 26,6%. Tỷ số có khả năng nhất cho một trận thắng của Argentina là 1-0 với xác suất là 10,09%. Các tỷ số có khả năng xảy ra tiếp theo cho kết quả đó là 2-1 chiếm 8,29% và 2-0 là 6,62%. Tỷ số Pháp thắng nhiều nhất là 0-1 chiếm 9,64%, trong khi tỷ số hòa một đều